À, kính chào các bạn, hôm nay ờ, tôi ờ, mùng 7 tháng 11 năm 2022 à, vào thứ hai À, lúc sáng nay, lúc 11 giờ thì tòa án tại à, thượng thẩm tại Berlin à, tiếp tục à, xử án à, vụ án bắt cóc ông Trịnh Trân Thanh với bị cáo là ông Lê Anh Tú. À, vì sao tòa hôm nay lại xử lúc 11 giờ chứ không phải 9 giờ 30 phút như đã định trước? À, bởi vì theo thông tin mà chúng tôi quan sát được tại phiên tòa này thì ông Lê Anh Tú hiện nay à, đang tìm cách là à, thỏa thuận với cả luật sư cùng với cả tòa để có thể là nhận tội và nếu nhận tội thì ông ta sẽ uh, có cái mức án thấp hơn ờ, mà mức án tòa đưa ra là 4 năm rưỡi cho đến 5 năm và đặc biệt là trong phiên tòa này thì sự thương lượng uh, đã được diễn ra nhiều tiếng uh, ở cuối phiên tòa trước uh, và hiện nay uh, cũng tòa vẫn đang dừng để cho cái việc thương lượng này tiếp tục được diễn ra uh, với việc là ông Lê Anh Tú nhận tội và nhận tội như thế nào và khi trường hợp ông Lê Anh Tú nhận tội thì ờ, cái việc này sẽ ờ, dẫn đến chuyện là có thể là vụ án sẽ lại được tiếp tục mở rộng ờ, trong sang Slovakia là cái nơi mà ông Lê Anh Tú được cho rằng đã dùng cái xe chở Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc từ Séc sang Slovakia để từ đó lên chiếc máy bay màu Tô Lâm mượn của chính phủ Slovakia để đưa về Việt Nam và ngoài ra đặc biệt là vào thông tin mà chúng tôi vừa nhận được là ngày 13 à, tháng 11 ờ, năm 2022 này ờ, vào buổi trưa đầu giờ chiều thì ông ờ, Thủ tướng Đức ừ, Olaf Scholz ông ta sẽ đến Hà Nội và trong cái cuộc gặp của ông Scholz tại Hà Nội rất ngắn là ừ, thì ông ta sẽ gặp ông Thủ tướng Việt Nam à, Phạm Minh Chính và bên cạnh đó thì ông ta có gặp riêng Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam đó là ông Nguyễn Phú Trọng và cũng chưa hiểu, chưa rõ rằng ông ta sẽ có cuộc nói chuyện riêng như thế nào với ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phải chăng cái cuộc gặp này cũng rất quan trọng uh, sau khi phiên tòa này uh, được xử bởi vì khi ông Linh Tú nhận tội tiếp nữa thì như vậy là sẽ có hai người Việt Nam trong cái vụ bắt cóc này đã nhận tội uh, và ông Nguyễn Phú Trọng có thể uh, là ông hy sinh ông Tô Lâm uh, trong Tô Lâm về hưu uh, để cho cái nối nối lại cái quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức và quan hệ làm ăn thương mại giữa hai nước Ờ, cũng gần đây nhất thì các bạn cũng đã biết thông tin mà chúng tôi đưa tải đó là việc là ông là bên ờ, bên Bộ ngoại giao Đức đã được phép gặp ông Trịnh Xuân Thanh tại ờ, nhà tù ở Hà Nội để trao đổi về những cái thông tin cần thiết của cả hai bên. Thì đây là quả là sau 5 năm thì bây giờ mới có chuyện là bên phía Đức được phép gặp bên ông Trịnh Xuân Thanh trực tiếp ở Hà Nội. Thì đây cũng là một cái chỉ dấu cho thấy rằng là phía Việt Nam dường như đã cũng muốn nối, nối lại quan hệ với cả phía Đức và đặc biệt là nhiệm kỳ này ông ờ, thủ tướng Việt Nam ông Phạm Minh Chính là cái người từ trước đến nay không hề liên quan đến vụ bắt cóc này bởi khi vụ bắt cóc xảy ra thì ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và <coughs> và ông Tô Lâm là cái người được ờ, tòa án nêu tên rất nhiều lần đã tổ chức cái vụ bắt cóc này ờ, thì ông Phạm Minh Chính lúc đó là trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng ông ta không hề liên quan và cũng nhiều cái đánh giá cho rằng là ông Phạm Minh Chính muốn rằng chính phủ của ông ta tiếp tục phát triển quan hệ giao thương giữa hai nước được phát triển mà muốn như vậy thì phải giải quyết cái vấn đề Trịnh Xuân Thanh này, phải đưa Trịnh Xuân Thanh trở lại Đức và nước Việt Nam phải công nhận đây là vụ bắt cóc chứ không phải vụ uh, tự thú uh, về tự thú như là đài VTV của Việt Nam đã đưa tin và uh, nói dối người dân Việt Nam cũng như các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đã bị nói dối. Uh, và ông Phạm Minh Chính thì tôi nghĩ rằng là cái người mà khá là uh, năng động và ông ta cũng đã có những phát ngôn rất đặc biệt à, ngay tại Bộ Ngoại giao Mỹ mà các bạn à, cũng đã thấy là rõ ràng sòng phẳng mẹ nó sợ gì thì có nghĩa là ông ta cũng có quyền lực và phải chăng là ông Trọng cũng đã yếu rồi và bây giờ đến lúc mà ông Nguyễn Phú Trọng cần phải giải quyết cái vấn đề này một cách thấu đáo và như vậy thì rất nguy hiểm trong Tô Lâm bởi vì ông Tô Lâm sau hai nhiệm kỳ nhiệm kỳ này nhiệm kỳ thứ hai ông ta làm uh, Bộ trưởng Bộ Công an thì ông ta không lên được nữa như ông Trần Đại Quang chẳng hạn ông lên làm Chủ tịch nước nhưng ông Tô Lâm vẫn phải ngồi đó bởi vì ông ta có cái phốt à, ở đây là phiên tòa này và phiên tòa này thì dự kiến là còn ờ, có thể nó còn diễn ra ở cả Slovakia nơi mà ông Tô Lâm đã mượn máy bay của chính phủ Slovakia để đưa ông Trịnh Xuân Thành về nước bởi vì nó liên quan đến việc mà bắt cóc à, thế thì ông Tô Lâm sẽ rất ít còn cơ hội có thể đi lên thêm được nữa khi mọi cái sự việc được ừ, phơi bày đến trước quốc tế như thế này và theo thông tin mà chúng tôi nhận được thì ờ, phía Đức và phía Việt Nam thì cả hai bên đều rất muốn là nối lại cái quan hệ thông thương, doanh nghiệp, rồi người dân của hai nước đi lại, rồi làm ăn kinh doanh trở lại bình thường như trước đây. Mà muốn trở lại bình thường thì đương nhiên là phải giải quyết cái vụ việc bắt cóc này một cách thấu đáo, triệt để và đúng đắn. Và cái điều này dường như ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Phạm Minh Chính hiện nay là đang muốn làm cái điều đó bởi vì ông ta không liên quan đến vụ bắt cóc này và ông ta cũng không muốn bị liên hệ và cái, cái, cái nhiệm kỳ thủ tướng của ông ta là gặp cái sự chắc trở khó khăn bởi vì là ông ta uh, có liên quan nhưng thực tế là không phải mà chỉ có ông Nguyễn Phú Trọng và ông Tô Lâm là người thực sự liên quan và thậm chí có thể là ông Nguyễn Xuân Phúc một chút nữa bởi vì cái vụ bắt cóc nó xảy ra khi Nguyễn Xuân Phúc sang đây dự G20 với tư cách là nước chủ nhà của APEC để mời sang dự bên tại Việt Nam và ông Nguyễn Xuân Phúc cũng đã đưa cái văn bản để đề nghị dẫn độ thế nhưng phía Đức thì chưa kịp làm ờ, bởi vì đây tư pháp hành pháp và lập pháp đều độc lập thì bà Merkel chưa kịp làm thì cuối cùng là đi bắt cóc luôn đấy thì đây là cái điều mà cũng ông Nguyễn Xuân Phúc cũng có một chút cái cái, cái, cái lỗi trong này vâng và cái vụ án này uh, hy vọng rằng là sẽ được uh, tiếp tục uh, làm rõ và chúng tôi thời báo.de ngay tại phiên tòa này uh, đang tường thuật trực tiếp cho các bạn trong và ngoài nước để biết sự thật diễn ra như thế nào và chúng tôi sẽ tiếp tục uh, đăng tin uh, sau cái giờ nghỉ giải lao này uh, để xem uh, ông Lê Anh Tú có nhận tội hay không và nhận tội như thế nào uh, sẽ được liên tiếp tục cung cấp thông tin vào bản tin video sắp tới đây. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo Podcast.de.